là căn nhà tiêu sản lớn nhất cái thứ hai là chiếc siêu xe và cái thứ ba là điện tử gia dụng điện tử gia dụng mình thích có mình thích một cái tivi lớn thì uh, à, Jim có một câu nói là người nghèo có một cái tivi lớn và một cái tủ sách nhỏ còn người giàu thì có một cái tủ sách lớn nhưng mà cái tivi nhỏ đó là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo rồi các anh chị có thích là cái gì một cái máy massage mà một cái máy massage 50 triệu 100 triệu như vậy mỗi ngày nó massage cho cả gia đình ông bà cha mẹ con cái trong gia đình được massage sung sướng đi làm về mệt ngồi trên chiếc máy massage này bao nhiêu trong số các anh chị thích cái máy massage này à nếu có thì comment xuống bên dưới là tôi à Kiên cũng rất thích massage mệt mỏi này kia có ai đó massage hoặc là ngồi trên máy massage này thì thôi sướng sung sướng cuộc đời các anh chị có ai thích máy massage không à minh chỉ tôi nè à, thanh tròn nhà em không có tivi luôn giống như kia nhà kia cũng không có tivi mười mấy năm nay kia không có xem tivi nhà không có tivi bán tivi luôn không có coi tivi mình chỉ thích sách thôi mình chỉ thích đọc sách chứ mình không thích thích xem tivi rồi ok các anh chị nếu một ngày nào đó mà có con robot mà nó thể chăm lo cho gia đình của chúng ta nó làm từ A đến Z rồi chém lâu nhà này kia thì các anh chị có mua con robot không ạ? À? Lúc đó chúng ta chỉ sao ạ? À? Ăn với ngủ và đi làm thôi, còn bao nhiêu là robot nó lo. Có muốn như vậy không ạ à, các anh chị? Có thích điều này không ạ? À? Thích thì comment xuống bên dưới là thích à. Rồi có anh chị nào chúng ta có một uh, thói quen một cái gọi là một cái ờ, đam mê là là mua iPhone không ạ? À? Ai thích mua iPhone không ạ? À? iPhone ra cái là chúng ta iPhone 14 ra là chúng ta sao ạ đọc tin về nó quan tâm về nó tập trung vào nó thậm chí là đi vô trong thế giới di động để xem nó luôn các anh chị à có nhiều người cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại nó ngày càng phát triển ngày xưa là ông bà ta rất là thiếu thốn nhưng bây giờ là có gì máy giặt có tủ lạnh có máy rửa chén có máy massage có tivi rồi là màn hình cong rồi có iphone có robot mọi thứ bây giờ nó đầy đủ và tiện nghi rất nhiều nhưng mà nếu như chúng ta cứ chạy theo những cái điện tử gia dụng này các anh chị hàng năm chúng ta tiêu tốn rất nhiều tiền cho nó mặc dù nó đang hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta và chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi là cần hay muốn các anh chị có thật sự cần không cần hay muốn cần có nghĩa là gì không có nó mình sẽ chết còn muốn là có nó hay không có nó mình vẫn sống ok không các anh chị cần là không có nó mình sẽ chết giống như thức ăn vậy không có thức ăn thì mình sẽ chết đói thì nó là cái cần bắt buộc phải mua còn những cái khác muốn là các anh chị thích thôi nhưng mà có cũng được không có không sao thì tốt nhất là chúng ta sao ạ à? nên suy xét và cái đích về tài chính của chúng ta là gì chúng ta muốn hưởng thụ ngay trong hiện tại hay chúng ta muốn được tự do về tài chính trong tương lai thì chúng ta phải hy sinh trong hiện tại cách giảm chi tiêu sống tối giản lại không có vay công mượn nợ không có trả góp để dành số tiền đó để giúp cho nó sinh sôi nảy nở để tập trung vào kinh doanh để tập trung vào gì các anh chị và đầu tư nhiều người rất sợ về cổ phiếu đi nhưng thật ra cổ phiếu là một cái thứ mà sinh lời nhất trong tất cả các kênh Kim chưa nói về à, Bitcoin nha cổ phiếu so với bất động sản nó vẫn là cái mức sinh lời cao hơn trên toàn thế giới trên toàn thế giới kể cả Việt Nam đặc biệt trong năm 10 năm 20 năm nữa cổ phiếu vẫn là kênh đầu tư tốt nhất thơm nhất ngon nhất nhưng vừa rồi có rất nhiều anh chị đúng đỉnh tại vì anh chị vô sai thời điểm các anh chị nên mua vào năm sau khi mà mọi người bán tháo bán dớ bán ra thì chúng ta nên mua vào còn còn cái thời điểm mà ai cũng nói nhà nhà người người đều nói là cổ phiếu mua cổ phiếu đi lời lắm thì lúc đó chúng ta nên thoát thoát hàng chứ không phải là chúng ta ôm vô năm sau năm 2023 năm 2024 là cái thời điểm rất đẹp để mà ôm hàng bất động sản và cổ phiếu nhưng quan trọng là chúng ta có tiền hay không Kim vừa cho các anh chị rất nhiều thông tin để mà đầu tư rồi nha rồi ok hôm nay là một buổi học mà miễn phí nhưng mà giá trị rất cao nha các anh chị nha nên rất tiếc là khi vé đã mời ra 100 người nhưng mà có ba mươi mấy người tham gia thôi chúc mừng cho những người tham gia rồi tiếp tục nha các anh chị cái tiêu sản thứ nhất là nhà cái thứ hai là xe hơi siêu xe cái thứ ba là gì là những cái đồ gia dụng và cái thứ tư là cái hàng ngày của chúng ta là giải trí và hưởng thụ